chào các bạn đã đến với kênh của Kenvi và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn gộp kênh. nhất là các bạn vào Basic Tool, các bạn vào mosaic, setting, sau đó ấn file đầu đó là file pixel. Tiếp theo đó các bạn ấn vào import này, bạn sẽ chọn hai file cắt của các bạn lên. Ở đây chúng ta sẽ chọn new file này, cái file vừa rồi chúng ta cần cắt ấy, ta sẽ chọn là à, Xuân Sơn với lại xã Đồng Sơn, chúng ta sẽ chọn hai file lên và chúng ta cần phải mở từng file một ở đây thì tôi không chọn được tất cả ôn cho nên sẽ phải cần từng file một chúng ta cứ ấn ok lại ấn import lần nữa và chọn file xã Tân Sơn chẳng hạn khi đó sẽ được một cái ảnh như vậy và ở đây làm sao để cho nó ghép với nhau và nó không bị màu đen cũng như là chúng ta cần phải ấn vào empty thì cái thông số thứ nhất thì chúng ta nên để là không mình nhắc lại là thông số thứ nhất là các bạn sẽ để ở không data value to egon kìa bạn sẽ để không còn ờ, cái màu thì mình cũng sẽ để sang chế độ RGB các bạn nhìn rõ hơn đó là red là 4 và green là 3 blue là 2 đây chúng ta sẽ ấn ok khi đó thì sẽ hiện màu cái file này lên rồi hai cái xã này là nó ở gần nhau cho nên là chúng ta có thể ghép lên nhau và chúng ta cũng có thể phân biệt màu khi mà chúng ta lưu lại cái file này là file uh, file ảnh luôn và chúng ta có thể là phân biệt giữa hai xã ở đây tương tự với màu thì chúng ta sẽ đổi sang RGB và red là điền là 4 green là 3 và blue là 2 khi đó thì chúng ta đã ghép được hai cái xã với nhau rồi bên trên là xã Đồng Sơn bên dưới là xã Xuân Sơn chúng ta sẽ lưu lại về cái tên file đó là file ảnh ghép chẳng hạn đuôi là MOS nhé mọi người nhé ghép hai xã với nhau tôi đặt là ghép 2 tương tự như vậy tôi sẽ thu nhỏ cái file này cho mọi người xem tôi sẽ loát ở trên cái này luôn và ban thì tôi chọn từ 4 đến 32 à, loát thì đã mua được một cái ảnh của hai xã với nhau ở đây nó rất là khít luôn và bước tiếp theo là bước chọn mẫu thì ở clip sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn chọn mẫu ở trên file này và cái phương pháp chọn mẫu nhìn thì nó không phải là ở một cái thành phố cho nên là phương pháp chọn mẫu khá là khó các bạn có thể chỉnh những cái thông số để có thể là nhìn nó khác hơn ở đây thì có thể là chỉnh những cái thông số để có thể phân biệt được đâu là xã Đồng Sơn đâu là xã Xuân Sơn tương tự như vậy tôi sẽ chỉnh sửa các thông số để mình có thể là xem được là nó sẽ kết quả nó sẽ như thế nào và các bạn đã ghép xong các bạn đã lưu xong rồi thì có thể load trên file là rất là ok rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi